Chào bạn, tôi là Kevin Nguyên, chuyên gia đào tạo em F&B thực chiến và đây là kênh YouTube chính thức của Kevin Nguyên. À, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực em F&B phải trải qua các mô hình quán khác nhau xuất phát từ việc là trước đó Kevin Nguyên cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề học về mặt nghiệp vụ chuyên môn cũng như là nhà khởi sức và vận hành các mô hình quán và đặc biệt à, khi mà Covid xảy ra thì Kevin Nguyên phải chuyển được các cái mô hình quán của mình lên trên uh, online và thầy mình vẫn quyết định tạo ra một kênh youtube và để có thể à, chia sẻ lại toàn bộ những kiến thức và trải nghiệm của mình trong quá trình học tập cũng như là làm việc trong lĩnh vực mb tới cộng đồng kinh doanh trong lĩnh vực mb và kênh youtube này sẽ chia sẻ một cái vấn đề sau đây vấn đề thứ nhất là vấn đề về mặt nghiệp vụ vấn đề thứ hai đó là về vấn đề là khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực mb mô hình quán khác nhau vấn đề thứ ba là về vấn đề về vận hành các mô hình quán vấn đề thứ tư là giải pháp kinh doanh trong lĩnh vực mb và nếu như bạn à, thấy các video tôi chia sẻ thực sự có giá trị với bạn bạn hãy follow Kevin Wim và nhấn vào lượt đăng ký ở bên dưới và Kevin Wim sẽ tiếp tục video tại đây hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của Kevin Wim